chiều ờ, sau ngày nghỉ làm việc thì mình sẽ chơi những thể thao sân này chơi cầu lông người cùng đi ra cầu xem là anh em các cô bắt ngoặt nào nha cạnh sân cầu rồi sân bóng nó còn sóng lăn để làm Mấy chưa đấy chị ngất được không? À? Không có ai. Không ngoài cho nên mấy khoảng tao có hợp chào cái đâu ờ, là trà tí sau vào hội nhóm cô lông xem Để chị Vân Anh chuẩn ờ, quay chị à quay năm sáu triệu view này view anh là ờ, quân đội Bắc Bình mới 30 tuổi nhá trong thế thôi <laughs> em ra quay nó mới tự nhiên vâng tự kéo cái này hòa hẳn gay đi nhá Cũng anh vừa vừa chào Hoài! Lên vùng ra đây! em đánh sau anh đi vâng thích sau ờ, chưa vào à? pha chưa vào à? à, à tên... À, cháu vào thích sau và anh tranh đây là Bùi Bài Bình và Vân Em bên kia là ánh à, chuyên mặc quần rộng và đại ca hợp cô hợp kia cũng sáu mấy tuổi ấy.

mấy trẻ con đang ờ, bóng ở trên kia sân bóng đội quân dự bị Phản nghịch <laughs> tiền em quen rồi, quen đẹp bạn rồi. mọi người chơi theo kiểu ờ, sinh hoạt vui thôi nhé các bác đừng đánh giá là giỏi không giỏi nhé chơi kiểu tập thể dục thôi ở sân này có mỗi con gái có mỗi chị ngân này là đánh giỏi nhất xấu <laughs> hổ <laughs> chị đang còn ờ, tím ra tay <laughs> Rồi bác Bình này xưa tóc bác đen mới Covid đi qua cái tóc bác bạc trắng này Rồi zoom vào thấy rõ luôn Đấy, đây, đây, đây. Mặt căng thẳng lắm Mình đang cua Đấy Đấy, có nhỉ? làm gì Chú quay phim Cháu chào với vui nào Cháu chào à? Em đánh xe hạt chưa? Em vừa ra mà. Chị ra. Chị đánh này. kia ờ, phù hợp với anh em 61 62 ngành anh em 63 người vẫn thể thao khỏe

hay quá nhỉ ngoài thôi nghỉ nhé tí quay chép được chủ cái bài chơi chắc đấy vừa đánh xong chắc rồi mày quá rồi đến chắc không liên Ôi giời, chim rồi. Phải không xoáy thế. Ôi giời. Ôi giời. Chị Ngân, cách chơi Tổng Thị Ngân đang dạo chuẩn bị vào sân. Hoàng quý Hồng. Đây Hoàng quý Hồng, quý Hồng siêu Hoàng quý Hồng. Mặt căng thẳng thế. Rất mặt căng thẳng đấy chú. Rất mặt căng thẳng đấy. Đây Hoàng quý Hồng đây máy quay à quay cho youtube mai chú nổi tiếng yeah. À? hoàng huy hồng quay lên lên youtube đấy à? YouTube. sân bóng đá mấy em bóng đá có mấy cái ờ, vườn lắp mấy cái ờ, trò chơi của trẻ con vừa đánh chú hồng vừa đánh trong xét cùng mình ấy đang ngồi giải lao ngồi giải lao à, chờ xét tiếp định ngồi luôn cầm tay để chú pha của đội về hiểu cũng vừa đánh với mình

bảy rưỡi về đúng không? À, một khoảng tí mấy tép đây cô em uh, Linh này đây này là con của giờ con của chị Ngân này con trai ruột đấy hai mẹ con nhà gần sân đều ra chơi nói chung mọi người đây toàn quanh quanh đấy quanh xóm đây là cà phê em đấy vâng nói hết nói hết. không đổi câu không cắt vào này cào đêm Đó. Này gió lắm, đánh cầu hay có, đánh ngoài trời. Thôi thở rồi, thấy Ngân thở rồi, thôi. Thở rồi. cứ nghỉ. Thở rồi, thấy thở kia rồi. Anh cũng thở rồi. Chị Ngân làm gì anh anh thở kinh. Chỉ một lúc là thở ngay. Không chịu được à? Còn nèo tí là thở ngay. thở rồi. Đánh vã mồ hôi rồi. Nhanh mệt. Nhanh mệt sức bây giờ nó có hạn rồi cầm tinh con mèo nhanh đói và cũng nhanh no nhanh đói anh không dám bảo là bảo ấy là đổi đấy bắt đầu linh đâu lên ông anh ít tuổi chứ không mấy tuổi đúng không đánh sáu ba sáu ba rồi cứu tốt này bất chiều chiều chiến chiều hơn rồi quá gió nhanh ra gió có đánh ở đây này gió khó đánh nóng hơn nó nóng người ra mồ đúng rồi cầu lông mà đánh ngoài trời như này nào đánh càng nhanh càng bị hỏng Được trời đánh chậm à? Ờ, đánh chậm gió nhiều thì đánh chậm ừ. bình thường là đánh chậm để tìm của đang đánh nhanh là hỏng rồi sân đây các bạn linh lâu không đánh không đập vẫn kinh quá nhỉ nó nghỉ đến hai hơ nghỉ đấy không mình đã nghỉ một tháng mình nghỉ gì một tháng nó nghỉ trước thế xong ờ, bây giờ mình lại hai nhỉ đang yên đang lành phát bổng đang yên đang cứ ngoài nghề tóc bạc rồi mà đập vẫn kinh phải đấy đấy vừa ken xong ngon lành chú khoan được mấy xét rồi vâng hai xét rồi thế chú ở giả dạ? thế mà mới có hai xét rồi cháu được một và dần kêu đi bộ và đang kêu ối trời ơi tưởng gì nó đập mà căng quá chú vào đi về kìa thôi cho sang về thắng cái thua chú nhì nhì à không thua không thua mà chỉ nhì thôi à. đội kia xong rồi đội khác vào anh sang với em chiều bảy giờ hơn bác mới ra đi làm về mới ra ôi giờ sao thế là giờ sợ đi thấy bác ra đấy chứ bác chiều ra anh sợ về không có máy nữa sao tưởng xem điểm lô lô xem rồi chân chiều ấy ừ? trần chiều ra đấy à, quay à quay gì đi có <laughs> gì đâu mà quay giờ muốn đi làm thì mọi người giờ mới ra đây là cụ huỳnh vẫn trộm, trộm vía vẫn khỏe lắm sinh năm 47 vẫn khỏe anh cổ lông ngầm ông 47 sinh năm 47 đấy bảy mấy tuổi không có bụng luôn 8 bốn mấy hả bác? bốn tám bốn tám cũng bảy mấy tuổi gì bảy hai rồi hàng ngày đạp xe đạp rồi đi ờ, đánh cầu này tập thể dục dự trữ thêm nước chanh leo trông này già nhưng vẫn máu gái lắm thấy gái mắt tít đương nhiên mày mày một cười rồi mày <laughs> bác mà ờ, hai bác bây giờ mà không nhìn gái mà không híp mắt lại vẫn tít mắt yeah. Dạ. đây là đội dự bị đây hay chơi đùa là mâm trẻ con tức là bọn thanh niên đánh khỏe hơn thì gọi là mâm người lớn các cụ già mâm trẻ con dự bị chờ hết xét là chuẩn bị mâm trẻ con vào đây chơi cũng muộn mọi người về gần hết còn lại mấy người bây giờ mọi người đánh nhiều quá cũng mệt đấy à, cuối chú khoa cô hợp bên kia nó bình gần, giờ này cô Hà chủ nhiệm mới ra Hồ Ngọc Hà đấy bây giờ thành ra mọi người về hết rồi cô Hà mới ra <laughs> Hồ Ngọc Hà Kha chủ nhiệm Tí ra hai anh em mình đưa đẹp Ok, chị rồi Người mệt đi vào cái đồng khỏe trước sao Ngoài hay quá nhỉ hay hơn hay và lên trước bà nội trông vẫn trẻ chơi tao đều người cũng không to rồi. Rồi mình xin à, kết thúc video của mình tại đây nhé. Mọi người thấy à, vui thì subscribe và like giúp mình thì mình có động lực làm những video tiếp theo.